Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh thông tin Check quan Vẫn là tôi Và hôm nay chúng ta sẽ đến với phần 3 Của cái phụ lục các nội dung triển khai các hoạt động kinh tế xã hội Theo kế hoạch số 17735 KH UBND ngày 17 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân thành phố Biên Hòa Kèm theo cái văn bản số 17879 của Ủy ban Nhân dân Ngày 20 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân thành phố Biên Hòa Đấy, chúng ta tiếp tục nhé Mọi người có thể là công ban đầu trên mọi người có thể dừng lại video để xem được nhé đấy bộ những nội dung này thì mình không không nếu mà người dừng lại video để xem thì hai video trước thì chúng ta đã à, mình đã cũng đã phân tích ừ, trích những cái nội dung đáng chú ý ở ở cái vùng áp dụng chỉ thị 16 này, này và vùng áp dụng chỉ thị 15 này này đấy và hôm nay mình sẽ trích những cái nội dung hướng dẫn của ủy ban nhân dân thành phố cho những cái vùng áp dụng chỉ thị 19. Đấy. Thì điều kiện nó là vùng chỉ thị 19 thì là phải là vùng xanh và 6 đến 70% người trên 18 tuổi được trích ít nhất một liều vaccine. Đấy. Thì muốn biết là khu vực mình khu vực mình họ bảo là chỉ thị bao nhiêu thì mình sẽ biết là khu vực mình nó ở cái đối tượng ờ, ở bên dưới này nhé. Đấy, đóng ngoặc này này. Rồi. Thì cũng như thường lệ thôi, cái mục đầu tiên thì chúng ta những cái biện pháp này này, đấy, thì cái cột với mà để cái cột chỉ thị 19 này này mọi người có thể đọc nhé cái này thì cũng chỉ ờ, liên quan đến chỉ đạo của ủy ban nhân thành phố để dành cho uh, chính quyền địa phương thôi à. tất nhiên là chúng ta vẫn phải tuân theo cái đặc thù của địa mỗi địa phương đấy chứ không phải là chỗ nào cũng giống chỗ nào được ha từng phường từng khu phố từng tổ dân phố nó khác nhau đây là một cái thông báo chung để áp dụng có một cái quy định chung thôi tùy đặc thù nó sẽ khác nhau ha Đấy. mình xem chỉ thị 19 này có những cái gì đây mình mình trích những cái gì nào mọi người đọc này chỉ đạo thì nó dài lắm dừng lại đọc thôi nhá rồi tiếp theo này vùng chỉ thị 19 này số người tập trung ngoài trời trong nhà và khoảng cách tiếp xúc ở cái vùng chỉ thị 19 này như thế nào ừ. hội họp các sự kiện tập trung dưới 30 người trong một phòng và bảo đảm giãn cách nếu đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã điều trị khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 180 ngày. Mọi người nghe kỹ nhá. Với điều kiện là phải tiêm đủ liều vaccine và hoặc là chữa khỏi COVID-19 trong vòng 180 ngày. Tiếp tục này dưới 20 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện nếu đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã điều trị khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 180 ngày giữ khoảng cách tối thiểu là 1 mét tại các địa điểm công cộng. Còn vùng chỉ thị 19 này các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng, đám tang, đám cưới, thể dục, thể thao, giải trí thì sẽ áp dụng như thế nào? Người chú ý nhé. Dưới 30 người tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự nếu đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc điều trị khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 180 ngày. Thì cái điều kiện này hầu như là điều kiện chung của giống như hai cái video trước vậy thôi nhé hoạt động thể dục thể thao giải trí ngoài trời cho phép các hoạt động thể dục thể thao giải trí ngoài trời không quá 20 người nếu đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã chữa khỏi bệnh Covid trong vòng 180 ngày và phải giữ khoảng cách tối thiểu 1 mét tại các điểm công cộng, được chưa? Hoạt động thể thao giải trí trong nhà cho phép các hoạt động thể dục thể thao giải trí trong nhà dưới 30 người và đảm bảo giãn cách nếu đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã trị khỏi bệnh COVID trong vòng 180 ngày. À. Lưu thông vận tải, vận chuyển hàng hóa, vận chuyển hành khách, công cộng, đường bộ, đường sắt. Hoạt động vận tải này chắc là sẽ được nới lỏng hơn chỉ thị 16 và chỉ thị 15 mọi người ạ. Thì ai ờ, có làm bên vận tải thì mọi người dừng video lại và xem cái cột thứ ờ, tính từ tay trái sang tay phải thì là cột thứ 1, 2, 3, cột thứ tư này. Đó chỗ có mục số 4 này này đóng sang rồi kéo xuống nữa thì mọi người đọc này đó đọc trang số 5 này này từ trái sang phải thì là mục số 4 mà từ phải từ phải sang trái thì nó là mục số 2 nhé ừ. các hoạt động kinh doanh dịch vụ thiết yếu sản xuất nông nghiệp mọi người đọc nhé chúng ta hạn chế thời gian ừ. mình chủ yếu mình nhắm vào những cái mục đích mà người dân được đi lại như thế nào hoặc là được tổ chức cái gì thôi những ai kinh doanh thì họ sẽ có văn bản từ hướng dẫn từ chính quyền địa phương hoặc là có thể ai xem này thì mọi người quan đến mục quan tâm đến mục nào thì dừng cái video lại đọc dùm nhé tại mình làm nhiều video nên vẫn cũng cực cho mình lắm ok qua tiếp này Đấy, mọi người mình dừng lại một tí ai quan tâm thì dừng lại đọc chỉ thị 19 về cơ bản các dịch vụ không thiết yếu thì vẫn dừng mọi người ạ hoạt động công sở thì thực hiện nghiên nguyên pháp về hoạt động cơ sở thì cơ bản nó giống ở hai cái công văn trước nhé hai cái mục lần trước hoạt động mua sắm thì được phép mua sắm thì cũng vẫn phải đảm bảo dịch thôi nó chung chung là như vậy đó mọi người mọi người đọc mình mình không nói hết 100% nhưng mà mình sẽ sâu màn hình cho mọi người mình nhấn mạnh là sâu cho màn hình là nó đúng 100% theo công văn còn mình mình nói ra thì đôi khi nó hơi không thể đúng 100% mình chỉ lưu ý mọi người như vậy đây tiếp tục cái mục này là mục mình mình nghĩ là quan tâm này cái việc đi lại của người dân ở vùng thực hiện chỉ thị 19 này như thế nào thì người dân được đi lại bình thường trong vùng xanh trong nội huyện không được di chuyển đến vùng khác còn những người tiêm đủ hai liều vaccine hoặc đã chữa khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 180 ngày thì được đi lại bình thường không hạn chế nhé. Đấy à, về ở dưới này thì mọi người dừng lại video và đọc nhé Đấy, thì này, chúng ta cũng không quan tâm nhiều ai quan tâm đến mục nào chúng ta dừng lại đọc mục đó à, hoặc là mình để cái link ở dưới phần mô tả nhé ai quan tâm thì vô cái link và chúng ta có cập nhật được hết những cái thông tin xin cảm ơn mọi người đã à, xem tin thì chúc mọi người luôn luôn à, mạnh khỏe hạnh phúc và thành công nhé nhớ like và đăng ký kênh để tạo động lực cho mình thì mình sẽ đưa những thông tin mới nhất đến tất cả mọi người xin cảm ơn